Esto es como un caminito, ¿no? Porque hay que abajo para allá también. Se camina y tengo derecho. cái cái không ạ cho nên rồi chỉ có kia mà nhiều người người thua cho mẹ em là cũng chả tôi máy đang không máy ép nào nên cả cái tiền 동네를